trời mùa xuân trong xanh tràn đầy hương hoa từng đàn chim tung bay hòa mình trong nắng mùa xuân đến với cánh mai vằn đào kêu xa kìa hoa đang rơi rơi hòa theo gió trời cùng bên nhau say sưa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 Và căn nhà chúng ta thì ờ, có ờ, giá bán là chỉ vẽ hơn 3 tỷ đồng một xíu thôi nha quý vị. Và căn nhà chúng ta thì nằm ngay trên trục đường của đường Huỳnh Văn Nghệ thuộc ờ, phường 15 quận Tân Bình nha quý vị. Ngay sát bên với lại khu vực đường Trường Trinh và gần với lại khu vực chợ Phạm Văn Bạch nha. Một mẫu nhà hình vuông và thiết kế rất là đẹp nha quý vị. Căn nhà mình là một căn nhà góc à, mở được cửa sổ ra bên ngoài Đấy, với những các cái uh, thiết kế và tặng phù nội thất rất là đẹp nha quý vị Đây là mặt tiền chính mặt ngoài của căn nhà chúng ta này Một mẫu nhà hình vuông và đang có giá bán là chỉ với giá là 3 tỷ 030 ờ, triệu đồng thôi nha quý vị Với giá bán là 3 tỷ 030 triệu đồng thôi Đấy, giá cực kỳ là rẻ nha Một căn nhà với giá bán mềm mại nha quý vị Với tặng phù nội thất đầy đủ hết nha Cho anh chị khách hàng chúng ta xem và lựa chọn cho mình nha quý vị Đây với bên ngoài thì được gia chủ trang trí với những các cái cây xanh và ở trong đây thì em đang có hai căn nha quý vị Với một căn nhà là um, diện tích ngang 3 mét rưỡi và độ sâu là 10 mét Và với giá bán là 3 tỷ 750 à, triệu Đấy, Và à, với căn nhà này thì ờ, đang có giá bán là 3 tỷ 030 ờ, triệu đồng thôi nha quý vị Đây với căn bên trong đây thì đang có giá bán là 3 tỷ à, 750 triệu thôi Đấy với à, diện tích bên trong thì đang có giá là à, diện tích là ba mét rưỡi và độ sâu là 10 mét nha quý vị. Căn ngoài này thì ba mét hai và dài 10 mét ở bên ngoài. Đấy với căn nhà góc hai mặt tiền nha. Và nằm trên một con hẻm xe ba gác và nhà bên là bên đây thì chúng ta sẽ có một bức tường rồi. Đấy và với con hẻm thì rộng lên đến khoảng à, à gần 4 mét nha quý vị, một con hẻm xe ba gác vào đến tận nhà luôn nha. Và nhà này nhà mới và mua chỉ việc là sách ba ly về ở thôi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 đây và bên ngoài thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với à, một lớp cửa nhôm xuyên pha. Nếu gia đình mình chúng ta cần thiết thì à, làm thêm một lớp cửa cún này nha quý vị. Ở bên ngoài vẫn được nha. Và đây thì được chủ nhà thiết kế với một lớp cửa nhôm xuyên pha và kính cường lực và được làm bốn cánh này quý vị. Ở khu vực đây thì chúng ta sẽ có một cái không gian, khu vực đậu xe máy cũng như là khu vực um, phòng khách của căn nhà mình nha quý anh chị. Một mẫu nhà xây dựng và thiết kế rất đẹp nha. Với hai bên à, bức tường thì đã được gia chủ là dán những viên gạch và trang trí những cái à, đèn là à, chùm bên trên và có những bức tranh với những các cái kệ để mũ nón áo mưa giày dép này quý vị. Đây và bên trong đây thì sẽ được gia chủ tặng một bộ sofa. lại với thiết kế rất đẹp ngang 3 m hai và độ sâu là 10m và với giá bán tuyệt vời chỉ với 3 tỷ 030 triệu đồng thôi là gia đình mình có thể sở hữu ngay một căn nhà quá là đẹp nhà mới mua chỉ việc là về ở thôi nha quý vị căn nhà này thì à, gia đình cái chàng Tâm mua cho con em ở ăn học và sinh sống cũng như là an cư lập nghiệp trên đây thì quá là tuyệt vời nha đường sau thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với một không gian à, phòng bếp và được gia chủ tặng gia đình chúng ta với một bộ à, bàn ghế ăn gồm à, 4 ghế. Bên trên thì à, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm, đèn led và đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha quý vị. Ở khu vực bên ngoài đây thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với một không gian uh, rửa mặt ở bên ngoài và ở ngay đây thì chúng ta sẽ có một cái kệ này để trang trí những các cái đồ uh, trang trí uh, vào bên trong không gian căn nhà mình. Khu vực đường sau thì chúng ta sẽ có khu vực để um, uh, máy uh, tủ tủ lạnh nha quý vị. Và máy giặt ở bên trên sân thượng nha. Đường sau là uh, để uh, tủ lạnh ở phía sau này. Đấy, với căn nhà giá rẻ nha quý vị Chỉ với 3 tỷ 030 triệu đồng Là gia đình mình có thể sở hữu ngay một căn nhà rồi Với thiết kế tuyệt vời nha quý vị góc hai mặt tiền và nhà mới và tặng full nội thất đầy đủ hết nha. Thì ờ, quý vị khách hàng chúng ta đang xem trên kênh hệ thống kênh YouTube cũng là trên kênh hệ thống kênh TikTok xem video này cảm thấy quan tâm được đến cái uh, sản phẩm cũng như là cái căn nhà đẹp thì uh, vui lòng liên hệ về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha quý vị. Và bên trên thì uh, chúng ta sẽ có hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Bên trên nha, không gian khá là rộng và có cửa sổ mở ra lấy ra gió và lại ánh sáng này quý vị. Góc hai mặt tiền thì lúc nào cũng có uh, cửa sổ để mở ra và lấy gió lạnh sáng nha anh chị Rất là đẹp Bên trên đây thì ờ, được gia chủ tặng giường này Và có uh, uh, tủ quần áo Bàn trang điểm kệ để tivi Đấy với cửa sổ này Mở ra để lấy những các cái gió và ánh sáng cho không gian căn nhà mình Và bên trên thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh Ở ngay khu vực cầu thang nha quý vị Đấy với cửa sổ rồi uh, ban công khu vực đằng trước phơi đồ Và bên đằng trước đây uh, sẽ được gia chủ thiết kế với một phòng ngủ tiếp theo này đấy với uh, tủ và giường uh, đấy bàn trang điểm luôn kệ để tivi và khu vực đường trước ban công thì ờ, chúng ta sẽ có một ban công để phơi đồ giặt tủ quần áo để máy giặt đường trước khu vực bên ban công và sân thượng đường trước căn nhà mình nha quý vị rất là đẹp một mẫu nhà chỉ trong phân khúc là 3 tỷ 030 triệu đồng thôi với diện tích là ngang 3m2 và độ sâu là lên đến 10m nha quý vị